chào các bạn đến với kênh Lê Dương Vlog hôm nay Dương sẽ à, chỉ cho mọi người một cái bí quyết kho thịt à, không cần để màu ha với lại không cần phải dứt bọt rồi bây giờ đây là một ký thịt đùi thịt, à, thịt đùi mình sẽ sắc ra mình sắc ra mình à, sẽ ngâm nước muối rồi mình, mình làm nha da mình hơi bé rồi có thì mọi người à, lựa thịt đùi à, kho là ngon nhất có loại có mỡ có nạc vừa mỡ vừa nạc kho nó mới ngon nhưng mà thịt nạc không thì kho cũng ngon mỡ không thì kho không ngon mình thì mình thích ăn mỡ nhỏ cái đây rồi mình cắt lại một lần nữa chúng ta sẽ ngâm nước muối cho nó khoảng chừng tầm uh, ờ, 5 phút nha các bạn đây muối để mình ngâm cho nó bỏ tại như nhiều đi đó chứ nữa ngâm 5 phút rồi mình bóp ra trong cái thời gian mình chờ đợi uh, ngâm ngâm thịt đó thì mình sẽ làm ớt ha đây là ớt sừng trâu mình dùng để tạo màu cho cái nồi thịt của mình nó thêm hấp dẫn ớt thịt nó thêm hấp dẫn nha các bạn ớt này mình sẽ lấy hột bỏ nha cho nên đừng cho nó cay nha các bạn ơi vì nếu mình để hột thì nó sẽ cay lắm nên là mình bỏ hột đi mình dùng kéo mình xẻ nó ra làm đôi rồi mình tách ra mình xong mình lấy hột đó Đó thấy không hết hột rồi mà sẽ cay lắm luôn không mang bao tay hồi à, làm ớt này không mang bao tay hồi đi đáy cái chắc chết luôn <laughs> giờ mình sẽ dùng cái máy xay ha máy xay sinh tố mình xay đâm thì lâu quá mình đâm nhưng mà thôi dùng máy xay đi Rồi mình à, đâm thôi nhưng mà hôm nay mình xay ờ, tại mất không có thời gian xay ớt này cho nó nhuyễn ra Thì cái này nó dài quá mà thì cái cái ớt này nó dài quá mà còn cái đồ xay của mình thì nó nhỏ quá nên phải cắt nó cục ra xíu okay. rồi mình giờ mình sẽ đem vô mình xay nha các bạn rồi ok bây giờ ớt mình đã xay ra được như thế này giờ mình sẽ để bên đây nha giờ mình sẽ rửa thịt đi tiến hành rửa thịt của mình đi. thịt này nãy giờ mình ngâm cũng được trên hơn 5 phút rồi đó ngâm được muối ốp cho nó gạt nước mà các bạn hay nó lục ngầu luôn ha nước nó nước nó ra đục ngầu đó mình nuôi heo mình cho ăn thích cho ăn nó nấu ờ, cơm nấu ờ, tấm heo mình cho ăn mà giờ người ta cho ăn bằng thức ăn họ đó mình nuôi 7 tháng tháng nó mới được 60 ờ, kg à. giờ nó nuôi 3 tháng là có thể lên trăm kg rồi nên là nó thức ăn thôi giờ mình phải bóp cho nó rồi để giờ mình sẽ mình sẽ rửa thịt này cho nó sạch cái ra đó xả lên nước lạnh đi nghe các bạn mình à, thịt mình rửa sạch rồi bây giờ mình sẽ để cho nó gáo nước khoảng chừng 5 à, phút cho nó gáo nước cho nó sạch nước để mình à, tiếp tục ướp nha rồi ok thì thịt mình để nó vậy chắc cũng được 10 phút rồi. tầm 10 phút rồi nó cũng gáo nước rồi giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị cái gia vị để ướp nha tỏi hành này thì mình đã sắc hành lá thì mình đã sắc ra nhuyễn nhuyễn hết rồi giờ tỏi có người ta kho là không ướp hành nhưng mà lúc mà gần ăn thì nó mới để vô còn mình thì mình ướp trước cho nó thơm thường thường hay kho cái gì hay là xào hay là kho hay để hành để cho nó có cái mùi thơm nó bán đi cái mùi tanh của cá hoặc là thịt bước tiếp theo của ta chúng ta là để thịt vô thịt này mình à, để rửa vậy nó gáo để nó gáo rồi đó thì sau đó chúng ta bỏ hành cái tỏi mình vừa băm xong nè để vô tiếp theo là mình để cái cái ớt mà nãy mình xay đã xay đó các bạn mà ờ, ớt này nếu mà mình ờ, mình có máy xay thì mình xay mà không có máy xay thì mình ờ, dùng cối mình đâm nha các bạn này mình xay đó mình ốp vô các bạn thấy cái màu thịt đỏ lên liền thấy không ngon chưa rồi sao còn khúc đây không bước vậy xây sao còn khúc ớt vậy giờ các bạn thấy chưa thấy cái màu thịt chưa Ồ, quá trời đẹp luôn chúng ta dùng ít hạt niêm niêm để cho nó thấm cái ờ, thịt ờ, nó có cái vị ờ, gia vị nha muỗng hạt niêm nha rưỡi bột ngọt nha các bạn muỗng cà phê nha đừng lấy ờ, muỗng canh muỗng muỗng canh chết luôn lấy nấm mình để sau hạt niêm bây giờ mình niêm mình để hạt niêm để cho nó thấm cái thịt ờ, à, ờ, hồi tí mình để nước mắm trong cái cái nồi nước dừa của mình đó các bạn thấy sao cái nồi thịt mình ốp xong thấy nó sao nè đó nó vàng ghê luôn không Ờ, mình làm bằng ớt không có làm màu nha rồi trong khi mình để đợi chờ đợi thịt mình đã thấm đây mình sẽ bắt cái nồi nước dừa lên ở đó mình, nhìn mình chưa ướp đường thì phải ta ướp muỗng hai muỗng đường đi tại vì ba muỗng đường hai muỗng đường mình kho bằng nước dừa cho nên là mình à, để đường ít thôi nha các bạn ơi quá trời cái màu thịt nó đẹp Đó, thấy chưa nó vàng ươm luôn nhìn hấp dẫn nha rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt cái nồi nước dừa lên để cho nó sôi đây giờ mình để cái nồi lên đây mình bắt một để nước dừa vô có hoàn toàn bằng nước dừa luôn nha các bạn cho nó cho nó ngon kho bằng nước dừa cho nên là mình để đường ít thôi mình đường ít thôi nước dừa nó ngọt dừa này mua cho mình không có mới mua nãy Đó. rồi mình sẽ chờ cho nước dừa nó sôi lên mình sẽ thả thịt vô ha ok thì cái giờ cái nồi nước dừa chúng ta đã sôi ủng ột ủng ột luôn và đây là những cái miếng thịt mà mình đã ướp từ khi nãy đấy các bạn thấy không nó vàng vàng lườm luôn nè thấy không mình sẽ thả vô hình như là nước dừa hơi nhiều mà thịt thì hết rồi mà không sao mình kho nó sắc lại là dừa các bạn thấy cái màu nước của cái ờ, cái nồi thịt mình không đây mình đó cái màu nó vàng lùm luôn các bạn thấy không mình chỉ ờ, mới bắt đầu kho thôi là nó đã vàng vậy rồi nhưng mà mình kho lâu rồi chắc là nó sẽ vàng thấm vô thịt nhìn ngon chảy nước miếng luôn á rồi còn để xế cho nó sôi lên liền mình sẽ hướng dẫn mọi người cách không phải vớt bọt nữa ha Ok thì bây giờ cái nồi thịt của chúng ta nó đã sôi lên rồi mình à, sẽ tiến hành để trứng cút vô để trứng vô hồi xưa thì người ta kho thì hay để trứng vịt nhưng mà bây giờ thì à, ta không để trứng vịt nữa à, để trứng vịt nó to quá người ta ăn một lần không hết thì để nó sẽ nhìn cái nồi thịt nó sẽ không có cái mỹ quan nên là người ta dùng trứng cút mình trứng cút này mình đã lột sẵn rồi mình thả vô luôn đi để cho nó thấm để mình để một hồi để sau là nó không thấm nó không ngon thì sau đó chúng ta nêm nếm luôn để nước mắm vô tại vì mình nãy mình chưa có nêm nước mắm giờ mình sẽ để nước mắm vô sau mình sử dụng nước mắm nam ngư đây nhìn cái nồi thịt của mình nó vàng ngon chơi ghê chưa đó. thì cái nước mắm này mình để khoảng tầm 250 à, ml nha các bạn mình khi mình kho nó lâu nó sắc xuống là vừa ăn đó nha các bạn rồi cái nồi thịt mình à, nó đã sôi lên à, để mình để nước mắm trứng mình vô và nó đã sôi lên rồi giờ bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái bí quyết đặc biệt luôn là các bạn không cần phải dắt bọt các bạn có thấy cái nồi mình giờ nó đang bọt không đó, thấy không em kệ mà sát cho các bạn thấy đó bọt quá trời luôn đúng không rồi mình sẽ không cần phải vớt bọt ha các bạn ha tại vì mình à, vớt bọt thì nó cũng không có hết đâu nó cũng còn lâm tâm lâm tâm bây giờ mình sẽ dùng miếng giấy ha đây là miếng giấy à, giấy tập với học sinh cũng được để vô đó để hai miếng đi mình làm một miếng là cũng được rồi mà thường mình để hai miếng đi đó mình để vô như vậy là nó tự động bọt nó sẽ rút vô trong cái nồi trong cái giấy hết trơn là nó không có bọt ha các bạn ha rồi các bạn chờ xem tới à, nó nó mềm thịt thử nó có bọt không nha bây giờ các bạn thấy không bây giờ bọt nó đã rút hết rồi nè hồi nãy hồi nãy nó còn có bọt nhưng bây giờ bọt nó rút hết rồi không bạn đâu thấy miếng bọt nào trên cái nồi thịt mình đâu đúng không đó là cái miếng giấy vô là nó không còn miếng bọt luôn ha nó rút vô miếng giấy của mình hết rồi không cần phải dắt bọt ừ, thì bây giờ à, chúng ta đã bỏ giấy vào dùng cái nồi rồi để cho nó hút bọt rồi thì mình sẽ tiến hành là à, dùng cái nắp nồi để mình đậy cái nồi lại đó mình à, mở lửa nhỏ nhất à, để cho bọt nó đừng nó sôi quá nó đừng có trào ra ngoài nha các bạn và cái cách này à, đậy nắp nồi như thế này là để cho thịt mình nó được mau mềm nha các bạn mình đợi khoảng tầm 40 phút để khoảng tầm 40 phút là nó thịt nó mềm luôn đó ở dưới quê thì mình dùng củi mình kho nên là mình không có sợ tốn ga còn ở đây thì mình dùng bếp ga cho nên là mình phải đậy cái nắp lại để mà cho thịt nó được mềm nha dạ, các bạn cái thứ hai nữa là để mình à, tiết kiệm ga nha các bạn để mình à, dùng ga nhiều quá thì à, nó cũng lãng phí lắm ok thì là thịt nãy giờ cũng được 30 phút rồi giờ mình sẽ vớt mình đi hơi này ra thì có nó sao nha mình sẽ lấy miếng giấy ra luôn wow cái nồi thịt mình vàng mà nước nó trong nhìn ngon ghê luôn các bạn ơi nước nó trong queo không mà nó vàng thịt mình nó vàng mình để coi nó có mềm hay không thì nó tầm được 30 phút 30 32 phút rồi Giờ mình coi đây các bạn có nước trong queo các bạn thấy không bây giờ mình sẽ gấp một miếng thịt ra để mình coi nó có mềm hay không nha trứng thì nó cũng đã thấm luôn ngon luôn đó nước thịt nó trong queo mà thịt nó vàng à, que luôn đây là màu của ớt với lại nước dừa nữa nha mình à, sẽ vẽ thử cái thịt cho các bạn xem nha phải được 32 phút là mình à, để miếng giấy vô mình xong rồi mình à, không cần phải dứt bọt mình dỡ cái nắp nồi ra các bạn đậy nắp nồi lại đậy nắp nồi lại cho nó hầm á mình để lửa nhỏ thật là nhỏ luôn là thịt nó mau mềm mà nó thấm thịt nữa nè các bạn thấy không thịt nó vàng que luôn nè à, mềm eo luôn á nhìn ngon ghê luôn á này có miếng à, dưa chua cái chấm cái là hết sảy rồi mà bảy luôn ha chúc các bạn thành công nha các bạn có xem ờ, video thì nhớ đăng ký kênh ờ, like ủng hộ đồ và đăng ký kênh để mình xem những video clip nấu ăn của Dương tiếp theo rồi chào cả nhà nha